ước mơ tôi hằng ấp ủ nay đã thành hiện thực thế giới quanh tôi vẫn còn bao điều kỳ diệu và tôi luôn tìm thấy đam mê trong những khám phá mỗi ngày người ta tìm kiếm tương lai qua những vì sao còn tôi nhìn thấy tương lai ngay trong tay mình kết nối wifi đồng bộ với máy tính ghi hình và chia sẻ hình ảnh tôi chọn tất cả tôi là Nokia n